những ngày thật đẹp hôm nay bạn hãy ước mơ về một tương lai tươi sáng vì đây chỉ lại luôn cho bạn cuộc sống an vui vì chúng tôi mãi mãi là người bạn tin yêu hãy cùng đây chỉ lại vươn đến tương lai hãy cùng đây chỉ lại xây cuộc sống tươi đẹp lai chắp cánh bay xa hãy cùng đại chi lại gắn bó dài lâu bạn sống những ngày thật đẹp hôm nay bạn hãy ước mơ về một tương lai tươi sáng vì đây chỉ lại luôn cho bạn cuộc sống an vui vì chúng tôi mãi mãi là người bạn tin yêu hãy cùng đại chi lai vươn đến tương lai hãy cùng đại chi lai xây cuộc sống tươi đẹp hãy cùng đại chi lai chắp cánh bay xa hãy cùng đại chi lai gắn bó dài lâu dan sống những ngày thật đẹp hôm nay bạn hãy ước mơ về một tương lai tươi sáng vì đây chỉ lại luôn cho bạn cuộc sống an vui vì chúng tôi mãi mãi là người bạn tin yêu hãy cùng đại chi lại vươn đến tương lai hãy cùng đại chi lại xây cuộc sống tươi đẹp hãy cùng đại chi lại chấp cánh bay xa hãy cùng đại chi lại gắn bó dài lâu bạn sống những ngày thật đẹp hôm nay bạn hãy ước mơ về một tương lai tươi sáng vì đây chỉ lại luôn cho bạn cuộc sống an vui vì chúng tôi mãi mãi là người bạn tin yêu hãy cùng đây chỉ lại vươn đến tương lai hãy cùng đây chỉ lại xây cuộc sống tươi đẹp lại xây cuộc sống tươi đẹp hãy cùng đại chi lại chắp cánh bay xa hãy cùng đại chi lại gắn bó dài lâu hãy cùng đại chi lại gắn bó dài lâu